chúng ta tiếp tục vừa rồi thầy đã chỉ ra xong cho các em phần lý thuyết về ngỗ lực và một cái đặc điểm rất quan trọng bạn phải nhớ đó là mô men của ngỗ lực thì không phụ thuộc vào cái vị trí của trục quay đối với mặt phẳng ngỗ lực nhớ điều này cho thầy nhé và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phần ví dụ minh họa số 1 chúng ta có một đề như sau hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F bằng 5 Newton cánh tay đòn của ngẫu lực D bằng 20 cm mô men của ngẫu lực là ở đây đề bài có bốn đáp án A, B, C, D tương ứng. Thế thì với bài tập về ngẫu lực này thực ra nó rất dễ. Chúng ta cứ nhớ moment nỗ lực, ngẫu lực sẽ được tính bằng F lực của các lực nhân với lại cánh tay đòn của chúng thôi, đúng không ạ? Ví dụ số 1. Nhớ là moment của ngẫu lực thì bằng F nhân với D. Đúng không ạ? Đề bài giả thiết cho các em. Giả thiết cho các em đó là F bằng 5 Newton. D ở đây bằng 20 cm. Các phải đổi ra ra mét, đó là 20 nhân 10 mũ trừ 2. Đơn vị là mét. Từ đây rõ ràng thầy suy ra được M của thầy sẽ bằng 5 nhân 20 nhân 10 mũ trừ 2 Newton mét. Kết quả M thầy sẽ bao nhiêu đây? 101 1 Newton mét. Và đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Đúng không ạ? Ở đây thầy thể mô phỏng lại, mô phỏng lại cái thằng vật dẫn cho các bạn nhìn. Thế giả sử đây có một cái giá F1 đây. Giá lượng F1 đây đúng không ạ? Đây chính là F2. Khoảng cách này của thầy chính là D. Đây chính là F2 đấy nhớ thầy và moment của nỗ lực sẽ được tính bằng F nhân với với D đó F nhân với D D ở đây là khoảng cách từ giá của lực này tới lực kia hay chính là cánh tay đòn của nỗ lực được cho các em